em nó lớp 5 đúng rồi lớp 5 chạy được rồi lớp 5 giờ quá quay đi vô vô để để để để để lên để lên ba ba hai ba bằng tất cả mọi giá tiến lên một vô ký xong rồi vô đưa đưa cho đưa cho tướng nha tướng à, cười ha ha vua cúi đầu xuống đúng rồi hai ba vô đúng rồi tại sao chú lại tẩy sách cho chú Rồi à. Đi chơi nhé về sớm nha con Một, hai, ba Tiếp đi, tiếp đi Một, hai, vô Lộc Nghe Bảo Anh Để lên mẹ luôn nha, không chết rồi gãy rẽ luôn mà ừ, đôi khi nhường lại là tốt cho cả hai bên hai bắt cái gì vua đã nhượng bộ đất cho bộ pháp ư ta không thể chấp nhận điều này được mày được không? Ê, đưa tôi có trả đi chỉ mày. Nó mày à. Xuống xuống xuống xuống rồi. 2 3. này bóng dáng em, một điều sát rất ta thề nguyện qua rồi. Cùng đi, cùng đi ngàn năm bên sau mình vẫn có nhau. Dạ. Hay đó quay đi quay đi hai bắt chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi du hành bên đấy mình phải đến từ đây không ta đi du học Singapore Nhật Bản ai ba ba cái vô rồi vô vô vô chạy đi bộ đi bộ ra đi bộ ra rồi tự nhiên đó đúng rồi chị dạ. một hai ba Tùng mới che rồi Tùng ơi Hai ba Ok luôn ba Hồi xưa mà có đèn đồ Phải bảo vệ tổ quốc bằng mọi giá Nếu mà vậy phải cần lẻ lắm ba hai ba mình thấy ba quen tổng tập phản động tao ba quen hai ba Ê, biết sống mình có gì không con nhỏ kia đánh ghen trời giật tóc nhau nó giật giật giật à cái ông chú đầu đúng không ừ nó đánh nhau rồi xong nó giật tiền cướp đời tiền luôn thì vậy nãy nó vô nó phải đấm nó đốt nhà luôn ờ. rồi xong vậy là nó mình nhìn xấu thiệt á giờ nó nhìn đến xấu luôn ờ. hai ba bước từ từ thôi từ thôi

Được chưa? Được dạ, rồi. Ê, bây giờ đi xe ba chỗ không? Muốn xe ba tôi. Ờ. xe bốn mấy chỗ nha. Hình như phá phách trong xe công cộng à. Nó phá phách cây cỏ quá trời. Đồi đây đó là phê bình. đây hành vi đó là phá phách. Ơi!